có nè vậy <laughs> em dạ. thế thôi cứ thế là mình, này phải có ba gà ha phải này đi live stream nữa ừ. live stream luôn tại vì mùa này là mùa nước đang nổi lên nè ừ. đang có nước ừ. hai con này quá chứ ớt mà nhiều khi nó nhảy nó sảy quá rồi cái hàm đó các bạn ơi ồ oh, ok <laughs> lưới này là người ta văng lại để ờ, vào dịch đúng không này là người ta thả nước vô người cho dịch ra ờ, ăn đúng không ừ. ngày mai mình âm thầm mình đi cầm nữa nhưng thông báo là đủ thiên hạ là cầm hết nữa <laughs> mình phải chơi em đi, đi. em đi bắt chuột cũng vậy đó em bắt chuột mà có chuột em không phải hơi tham nha nhưng mà mình đi bắt chuột cái mình im nha thấy chuột mình không dám chỉ không dám la cứ im lặng mà chụp chứ đông quá mùa này cắm này càng lúc càng nhiều người á cái mà mọi người mà thấy mà mình bắt chuột nhiều quá cái đầu mọi người bắt vô bắt chung nhưng mà mình mà cứ la lên là mình chỉ cái là mình không có mình ăn ừ, còn gì không đây. em nghe nó lặn quá trời mà này nè bụng bụng đúng cái thứ này mà mình chỉ có mình ở quê mình mới cảm giác được thôi chứ thành phố không bao giờ người ta cảm giác được cái này <laughs> đâu bự bự hả ừ, không ờ. ừ. À, kính từng luôn cảm sát bên đợt luôn trước, luôn đợt trước mình nấu cháo rồi đợt này chắc mình kiếm món khác mình làm quá <laughs> hồi trước mình đi cắt á, mọi người là lúc này lúa còn bây giờ là cắt lúa xong hết rồi mùa này giống như mùa nước đang nước nước đang lên á bự mùa này giống như mùa nước đang lên nè không bao lâu mọi người sẽ đi kiếm thêm cá linh mùa này là đúng là mùa cá linh với cái bông nguyên điển nè đúng không anh ừ. bao nguyên điển có rồi mình cá linh mình chưa thấy chắc mình ở đây mình hơi chậm xíu rồi còn mấy mồi cuối cùng <laughs> hai anh em cứ nghĩ là không có ấy, nhưng mà bị xảy nhiều quá còn có miếng mồi cuối mọi người thấy nè nước tới đây chân mình nè đoạn tiếc á xảy rồi hả nè biết sao không con chỉ lâu xuống đó khóc không thấy à ôi rất bành chi ôi nè xảy nè từ này xảy nè xảy là mất mồi luôn không nó chừng mấy á khi anh em mình đi thăm tam tam nữa được á hiểu không à ý là khuya mình sẽ đi một lần nữa đúng không hai mồi luôn mọi người thấy là mồi đây nước cao quá bây giờ như đi thăm chắc khuya nay như vậy chứ trường này mới dính nè sảy rồi hả ừ ủa sao nó ăn mà nó thoát được ta từng này mới dính mới thấy dính gỗ gàng loại lại sảy này hút dính vườn tốt được cầm gì cầm à. gì mà không phá thôi chết mùi hết mùi đây con cái bên cứu mạng con cũng bự luôn mùa này mùa nước á nên mọi người đi kiếm đồ ăn cũng dễ lắm không phải như lúc trước lúc trước thì có lúa nên mình cũng hay sợ hay ngại nhưng mùa này là nước lên rồi nước này là mênh mông trồng ruộng là như là biển khơi vậy đó nên anh em kiếm đồ ăn cũng dễ lắm bây giờ hết mồi rồi anh hai phải uh, lấy uh, ốc ra làm mồi ốc bùi vàng làm mồi luôn rồi mấy ốc này bén lắm nè anh đấy chơi luôn em xưa bị lần uh, anh anh anh uh, anh lấy cái lá gì đó anh cắt cho em á bị một lần tới giờ còn thẹo luôn đầu ok ổn lửa luôn thằng người phải làm cho láng vậy đi thằng mình nó mới thấy đúng không ok ổn lửa <laughs> vậy mình đổi hả đổi đúng không ở ừ, địa điểm dài hơn hay là ở đây mọi người thấy nước nước tới đầu gối hơn đầu gối mình rồi hơn đầu gối luôn nước này mọi người ta người ta bơm vô vài ngày nữa là chắc sẽ cao lúa là sẽ có cá lương nữa xong mình làm gió láng đây hả xong rồi mình sẽ làm gió láng để mình nó thấy nó mồi hả à. ừ leo lên đây nè ngồi nước ngập hết đây tạm vậy nó leo lên ngồi đây cái thì chỉ ừ. ăn thôi chứ làm gì nữa vậy <laughs> được con cá hê cưng à cái <laughs> đô hả à, trời nguyên ổn nữa vậy con nào dám lại đây né ra em đi xuống dưới nước rồi bây giờ là 12 giờ đêm rồi anh em mình đi thăm này ai cần đầu này ừ. cái đèn hơi bị ờ, mát mát <laughs> ờ rồi được cái này nãy hót ngồi đợi nè hiếu cho cục trình nói lên nha chán dính con xưa ấp nữa thôi em bỏ vô trong cái lưng em rồi đâu à. rồi nghề dắt vô người mà nữa tú thứ hai nha <laughs> rồi không nhiều nha đấy, đấy, nước này lên nhiều quá đây ở đây thấy được cái con mắt nó luôn nè thấy không nè không biết phải không rồi ờ, không Đó. Đấy, đấy, đấy. đấy đúng rồi em thấy con mắt nó đang mà ừ vậy đâu chỗ này là mắt im luôn á tại vì con mắt của nó buổi tối á nhìn dính. thấy nó nó nó bị chiếu lên sớm dính vậy dính nữa nhưng mà con này bự nè lấy làm khó khăn luôn hả bà ơi cái gì Thank mm -hmm. con này nãy lúc lúc trước mình thăm có đúng không dính thấm tiêu tiêu không đi thấm dính bây giờ nước cũng bắt đầu lên hơn nhiều hơn hồi nãy rồi nhiều ấy nước bây giờ gần bằng bờ đê hồi nãy mình đi không mấy giờ nó hơi nhiều rồi tiếp tiếp giờ là ếch nhảy quá trời nhỏ sao nhỏ hả viên mà bự để làm gì thấy luôn mình có làm cho nó ướt cho chân đó nhà này luôn chơi luôn cái đèn đem theo cũng như không chập chờn chập chờn <laughs> cuối cùng xài cũng xài đèn điện thoại cái này à, cái này như phải giống như đi ra uh, đang trộm đang <laughs> trộm đây cũng một cần à. chưa có gì hết này bị sảy hả? Hết màu. ở đây có thể nghe tiếng ếch nhảy quá trời ếch rồi nhái nữa hôm nay bây giờ là 12 giờ rưỡi hôm nay cũng 12 giờ rưỡi đêm rồi dạ, dạ. anh anh bỏ thử anh bỏ thử đèn ra anh bỏ thử đèn ra ừ. nè anh nhìn thử đây nè thấy con mắt nó sáng đúng không đúng không đó à, thấy con mắt nó sáng kìa ừ, mình ở xa cái này không cần chắc không cần đèn mình đi mình nhìn mấy cần gần gần cái mình thấy được luôn á thấy mắt đã sáng luôn khê khê như vậy trời em nghe đằng kia hình như cái tiếng nhảy nhảy không biết dính hay không nữa kìa trời ơi mày đừng làm bánh tích mày anh em phẹt phẹt để em đi thử đó mày trước luôn em nghe pẹt pẹt này không biết không có à nó nhảy dưới luôn đấy em có nói có sai đâu ha à? em nghe rõ ràng mà anh tự anh tắt đèn nha, anh tắt đèn nha. thấy không nè con cặp mắt đó nè thấy anh thấy cặp mắt nó chưa dạ. <laughs> em ở xa rồi em nghe mà rồi tới tới tới rồi giỏi nha ít bự nha trời ơi hay quá ít bự luôn quý vị nè ôi ôi ôi ôi nè ôi nè nghe <laughs> thứ gì chịu nổi thứ này à, đầu thì chứ hả có thánh sạm nha mượn xài xíu mai à, anh em mình làm khoảng chừng trăm câu em quay cho các bạn coi nha bữa nay à, này chỉ có ba chục câu à ba chục câu mà thăm vậy thì còn gì, gì, gì bằng nữa tính ra chiều giờ mình cũng được mười mấy con rồi ừ. mấy hai chục con rồi giờ mình thay mồi khác thay mồi thứ ách vô mai kiếm em thứ ách à. Ừ. được à, à. ở xa đã nghe nó nhảy phẹt phẹt rồi mà rồi anh đi trước đi em hết nghe rồi phải nghe em dành đi tiếp <laughs> hay mà trời thấy ghét không <laughs> anh bị dính lưới rồi ghét thì chứ hình như là sau lưng ừ. em còn nghe ừ. em nghe tiếng dính rồi sao đây đây đây nè dạ, bỏ vô nị thú vui gì còn gì bằng nữa thì mùa dịch thì không đi đâu được thì mình ở nhà mình đi cầm câu ếch đó à. thì nó ăn như dính lưới luôn rồi bây giờ mình phải sợ lưới ra đúng ở đồng hay mình muốn đi mình giờ này mình đi không ai nói gì chứ ở thành phố như là xong rồi giờ này là hỏi mà giờ này <laughs> mày đi đâu giờ này rồi đó tôi đi cảm ơn không à, à anh ở thành phố <laughs> rồi làm sao ra mà ít đâu ra giờ này chỉ đi định nhà người ta thôi đang bị dính lưới rồi Ừ, Vậy bây giờ mình vô là mồi mới Chà, cho này anh láng này nha quý vị À. Ừ nghe đây có tiếng sảy mà không biết ờ, được à, nhiều khi mình mình mình làm giống đây, như thấy không? À. Ừ, dĩnh nữa nè em nghe đây tiếng sảy có gần con này hơi hơi nhỏ nè im con này hơi nhỏ im như cái gì nhưng mà có dính là, là thấy có vui rồi gì nhỏ vậy? ôi ít gì nhỏ gì nhỉ <laughs> vẫn ngoài ở tại vì nó là nhỏ bấm lại oh đó đó này thêm mồi mới hết nghe sảy rồi hồi nãy đứng đằng kia mà nghe được nhảy đây im lặng quá dán dán lâu xuống rồi dính đi trời đây đây ôi từng nói cái gì cũng nói ôi mùa này mình đặt nó nó dính dễ dính hơn cái lúc mà trước anh em mình đặt nha ở trước này mình đặt đi kiếm Trời đã dữ vậy Ê, chưa có khi nào mình đi thăm hết mà thăm đợt hai mà nó dính dữ thần vậy đó Người ta thăm được này có hy vọng Người ta thăm hết người ta chỉ thăm được một thôi Chỉ có mình đi thăm hết mình thăm được <laughs> Thường thường người ta là đi thăm buổi chiều buổi tối Tối ta thăm xong là người ta sáng người ta Ngủ mới đi sáng nữa nhổ. Nè hai anh em mình à, nửa đêm là 10, 12 à, giờ gửi 1 giờ là đi thăm tăng nữa nha tại vì biết sao ở nhà không chơi game mất công vậy có ích cho xã hội có ích cho gia đình ừ. chuẩn bị gỡ sở cái này nữa nè ừ. trời đang dính lý tại vì nãy nói mày đó nhớ không ừ. là nước nó nó nó nó, nó lên á hồi nãy anh em đi thăm nước gồng nước hồi nãy nó không có nhiều bằng nước gì ừ. giờ nước nhiều lên kéo đầu lúc mấy cái gò nè nó leo lên ngồi Trời ơi, này phải có đồ bắt nhái cũng nhiều nữa. Này là mai nhà mình có được đồ ăn nha. Mà không biết mai không biết làm gì với món này đây. Không biết làm gì món gì với mấy con ếch này. Nhiều như các bạn. Ờ, xong ngày này sáng 5 6 giờ mình đi thăm một lần nữa. Nhỏ. Sáng mai mình đi thăm, ấy mình đi nhổ nữa là mình sẽ quay được cái cảnh mà nước. Trời ơi, lúng. Lúng cỡ này nè mai mình đi nhổ nữa mình sẽ sáng buổi sáng này sẽ thấy nước nhiều hơn nữa rồi anh thay ngồi xuống gấp vô đây này nhỏ quá mấy bạn không thấy thì sao chứ này là gái gái nhảy nhiều mà không có cách nào bắt được thì ếch ếch nhảy cũng to nữa mà không biết đường nào bắt được đó bây giờ tôi